Chào các bạn, shop hàng nội địa Nhật rẻ hơn khuyến mãi xin giới thiệu với các bạn dòng sản phẩm. Loa SSAMT1, bảo hành 3 tháng giá 35 triệu. Loa này đã được giới thiệu biến áp chuyển động không khí SS hay mang tính cách mạng để tái tạo âm thanh có độ trung thực cao và đạt được sự hoan nghênh ngay lập tức như một bước tiến lớn trong thiết kế loa của thập kỷ. Bằng cách sử dụng biến áp chuyển động không khí SS Hell để tái tạo tần số trung và cao, AMT1 đã thoát khỏi lý thuyết công nghệ trước đây để đạt được độ trong suốt hoàn hảo, Tất cả các hình thức biến dạng không còn nữa biến một dàn nhạc cụ riêng lẻ thành một làn khói âm thanh đồng nhất. AMT1 kết hợp biến áp chuyển động không khí SS hay nguyên bản với một loa trầm 10 inch được phát triển đặc biệt có khung ngoại cỡ, kéo sâu và cụm nam châm Là đỉnh cao của thiết kế nguyên mẫu, loa trầm SS AMT1 đạt được cả đáp ứng tần số thấp, mạnh mẽ, tác động và khả năng tăng tốc nhanh cho hiệu suất rõ nét. Mọi chi tiết của âm thanh được ghi lại đều được giải mã với mức độ tinh khiết chưa từng đạt được trước đây và hoàn toàn vượt quá khả năng của tất cả các hệ thống thông thường. Có thể nói, ISS Summer 1 sẽ cho bạn âm thanh có độ phân giải cao đáng kinh ngạc, âm thanh rõ ràng như tia sáng. Các bạn quan tâm sản phẩm vui lòng liên hệ với shop qua Zalo 0909306149, shop gửi hình chi tiết và tư vấn thêm cho các bạn nhé.